Xin chào toàn thể anh em đã đến với lọc Phát Tài Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn về cái kính Cái kính là một cái bí mật Đây bí mật thì hôm nay mình sẽ bật mí cho các bạn biết là cái kính nó như thế nào Đây Đây là nguyên hộp Nguyên xe của nó Kính á thì à, anh em mình nói kính á thì anh em cứ nghĩ là cái kính để đeo vào mắt đúng không thì đúng là nó đeo vào mắt đây là một cái kính áp tròng nha anh em cái nắp trong này á, thì nó dành cho người cận thị đây mình dỡ luôn ra cho anh em xem mình không có à, cho nó mau thấy đây đó anh em thấy chưa rất là trong kính này á nếu mà nhìn bằng mắt thường á không bao giờ thấy được nha anh em không bao giờ thấy được anh em lưu ý nhìn bằng mắt thường không bao giờ thấy được đó. kính thì nó sẽ có hai kính để cho anh em đeo vào mắt đây đeo rất là dễ đeo rất là dễ nha anh em rồi nó sẽ gồm một chai nước cắt để giữ kính của mình trong suốt đây anh em đó nước cắt đây giữ cho kính mình nó trong suốt để anh em mình chơi trong thời gian lâu dài là một cây gấp đó là cây nhấn qua mắt này nha anh em rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình test thử cho anh em xem về cái kính này nó như thế nào đây đây anh em xem này nắp này nha đó anh em xem đó cho anh em coi nắp nó ok chưa đó dĩa nè đây đó anh em coi kỹ đi hộp ok rồi bây giờ mình bắt đầu mình test cho anh em xem nha rồi mình mình đã đeo kính trước rồi mình bắt đầu mình test cho anh em xem này đây là cây đầu tiên nha anh em rồi cây này á là mình thấy được con ngủ con lục con ngủ lục thì mình sẽ đánh tài bắt đầu mình dở nha anh em đó anh em thấy không nhìn rất là nhanh nha anh em nhìn sơ là, là, là, là mình đã thấy rồi rồi bắt đầu nha rồi cái này á mình bắt đầu mình là thấy con lục con tam nếu mà đã thấy lục tam thì mình sẽ quấn tài tiếp ok không anh em lục tam tứ đó, anh em xem kỹ đi lục tam tứ nha đó tiếp theo ngủ con này hai con ngủ mình sẽ bắt đầu là mình mình đánh bài tiếp nha anh em đây mình dỡ cho anh em xem hai ngủ một nhị đó cái kính này nó rất là hay là ai đeo cũng được ai chơi cũng được và không bị phát hiện nha anh em đó nó hay cái là không bị phát hiện đây rồi rồi những cái cây á mà anh em khi mà anh em nhìn vào cái nắp mình á nó trắng hết á là anh em hãy quấn xỉu cho mình nha nhìn vào cái nắp mà nó trắng hết á thì anh em hãy quấn xỉu anh em khi mà bắt đầu đeo kính á, mình thấy trắng hết anh em hãy quýnh xỉa mình trắng thường thường nó sẽ là nhất và tứ đây cho anh em xem đó nó trắng hết nguyên cái nắp luôn nó trùng màu đó những anh em nào chơi lâu năm á, thì anh em nó biết còn những anh em nào mới á, thì mình sẽ chỉ luôn trên đây đây đó. mình sẽ test cho anh em thêm 5 cây nữa nha rồi mình đây đó là mình đã thấy được hai cây tam nếu như mà thấy được hai cây tam mà thấy cái cây trắng á anh em cứ đánh xỉu cho mình đây anh em thấy không ok không chất lượng không đó rồi mình thấy được cây tam nhị nha anh em đó mình đã nhìn được thấy được cây tam nhị rồi nha rồi bắt đầu là mình dỡ cho anh em xem nè cái này xỉu trăm trăm rồi nha anh em anh em thấy không uy tín không đây là quả chất lượng luôn đó khi mà mình chỉ cho anh em như thế này nè những anh em nào á mà ở xa thôi thì cứ liên hệ tới cho mình những anh em ở xa nha và cần biết về thêm cái bộ môn mà nắp kính tài xỉu cứ liên hệ trực tiếp với mình lọc phát tài qua số điện thoại 0981 521 779 0966 521 779 sẽ gặp lọc tư vấn cho tất cả các bạn về tất cả các bộ môn từ tài xỉu nè bầu cua sóc đĩa bài lá đó còn ở ngoài ra thì mình còn làm thêm gà để cho anh em lưu ý nha có thêm gà nha anh em đó những anh em nào đầu óc đen tối á, gà thì nghĩ là những con mái chơi ở ngoài đường đó <clears throat> đây nhà mình còn chuyên làm thêm những cái loại thau anh em đây thấy không đây là thau bầu cua đây đó thau này là thau 260 nha anh em còn thau 280 thì to hơn thường thường những anh em mình chơi ở sông sới dưới miền Tây á, thì sẽ dùng thau 260 và hãy lưu ý cho mình nha đó cần những cái thau to thau nhỏ thùng xô nắp chậu cứ điện cho mình này à, mình sẽ giới thiệu thêm sơ lược về những cái mà nắp ở nhà mình làm đây trực tiếp anh em xem đây là nhát nắp châu kiến thành nha anh em nắp cống nha nắp cống nha đây đó anh em coi cho kỹ đi đó. châu kiến thành rồi đây nắp cam này nha anh em là hiện tại là mình đang làm đồ nè đó mình để cho anh em xem luôn cho thấy luôn đó anh em cứ tham khảo liên hệ trực tiếp với mình theo hai số điện thoại trên đây khi mà mình làm xong á thì sẽ nó y cũng như nắp này thôi đó nắp đây mình đã làm rồi nè đó cái nắp đây là mình đã làm cam rồi nè em thấy gì không đó nó vẫn như nắp thường nhưng mà là nắp có tay nha anh em đây đây những cái loại nắp đen đó trên thị trường những cái sòng sới nào á, mà chơi những cái hình thức như mà nắp đen á thì anh em cứ liên hệ với mình đây bên mình sẽ làm ra những cái nắp đen để cho anh em nhìn nhìn qua kính nha anh em nhìn qua kính qua máy soi đủ kiểu đây đó anh em nhìn kỹ cái nắp của mình đi rồi đây là nắp âm dương Đấy. cái nắp âm dương 2021 này á thì nó mới hơn những cái nắp mà từ 0 2019 cho tới 2020 nha anh em lưu ý nha cái nắp âm dương 2021 á, thì nó nhẹ hơn đó mẫu mã đẹp hơn nha anh em đó đẹp hơn rất nhiều anh em thấy không làm rất là gọn gàng đây đây là những cái mẫu mã để cho anh em tham khảo đây nắp kính này nãy giờ mình dùng với anh em nè đó nó cũng chỉ là cái nắp sơn cũng chỉ là cái nắp sơn thôi đây anh em thấy không nắp sơn thấy không đó. đây chậu kiến thành ngoài ra ở nhà mình còn làm tất cả các loại hộp, từ hộp bầu cua tới hộp tài xỉu đây là hộp bầu ờ, đây là hộp tài xỉu mới làm cho khách đây nè anh em để ý nha anh em thấy không đó tất cả các loại hộp nha từ tăng tích tới không tăng tích nha anh em những anh em nào chuyên sâu á, thì cứ alo trực tiếp cho mình theo hai số điện thoại trên đó rồi còn hôm nay á, mình thì không nói trong dài nữa à, mình đó để chỉ cho anh em về cái kính này rất là nhiệt tình anh em cứ cần đến á, thì cứ alo cho mình còn không thì cứ lên tới nhà mình đó đây chip đây mình thì không còn thời gian để nói chuyện với anh em nữa thôi mình nói tới đây thôi xin chào toàn thể tất cả các anh em những anh em đã xem rồi á thì hãy đăng ký kênh mình ủng hộ cho mình và nhấn một like nha anh em rồi xin chào toàn thể tất cả anh em